nhà tiên tri nổi tiếng người Anh tiết lộ một dự ngôn kinh ngạc trùng khớp với Sa Đao Nhân. Xin chào quý độc giả, hoan nghênh các bạn đến với những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi. Vào tháng 4 năm nay, chúng tôi đã thực hiện một tiết mục có liên quan đến dự ngôn của Sa Đao Nhân, giới thiệu hai dự ngôn của Sa Đao Nhân, trong đó có một dự ngôn nói Trung Quốc sẽ có tuyết rơi vào tháng 8, đương thời đối đãi với dự ngôn này mọi người đều có tâm thái để xem xem có chuẩn không. Bởi rốt cuộc tháng 8 tại Trung Quốc là cuối hạ đầu thu, chính vào lúc trời nóng, thỉnh thoảng có thể có gió lớn mưa lớn, trời mát mẻ thì không sai, nhưng làm sao có thể có tuyết rơi. Tuy nhiên, phàm sự đều là người tính không bằng trời tính. Vào tháng 8 vừa qua tại Trung Quốc thực sự đã có tuyết rơi. Vào ngày 20 tháng 8 năm nay, tức ngày 23 tháng 7 hoàng lịch, chính trực tiết hè. Nhiều vùng núi ở địa khu Á Lạc Thái, Tân Cương đã xuất hiện trận tuyết đầu tiên trong năm nay. Mặc dù nhiệt độ ở các vùng núi nhìn chung thấp hơn một chút, nhưng độ cao của một số ngọn núi địa phương không cao và nói chung, trời sẽ không rơi tuyết sớm như vậy. Vương Tiểu Tư, một blogger du lịch hoạt động thường niên ở Tân Cương và Tây Tạng, cho biết anh đã chứng kiến trường hợp ngoại ý này ở Khả Khả Thác Hải, huyện Phú Ẩn, Tân Cương vào ngày 20 tháng 8. Trận tuyết này đã rơi trong 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ. Tuyết năm nay rơi quá sớm so với năm ngoái, cảm giác thật khó tin. Năm ngoái đến 28 tháng 9 mới có tuyết rơi. Bạn cần biết rằng khi trận tuyết ở vùng Á Lạc Thái Tân Cương đang rơi, thì một số tỉnh thị khác ở Trung Quốc phải trải qua cảm giác nướng khi nhiệt độ siêu cao. Ví dụ nhiệt độ ở Thành Đô, Tứ Xuyên đã tăng lên 43,4 độ vào ngày 21 tháng 8 và nhiệt độ cao nhất tại Đài Loan sát khí tượng quốc gia Bắc Bắc ở Trùng Khánh đạt 45 độ C vào ngày 18 tháng 8, vượt mức nhiệt độ cực đại hàng ngày kể từ khi dữ liệu khí tượng được ghi lại. Hồ Bắc, Thiểm Tây, Chiết Giang, Giang Tô và những nơi khác đều mở ra mô thức nướng. Từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8, Hàng Châu trải qua nhiệt độ cao liên tục trong 30 ngày – từ giá hối ở Thượng Hải thậm chí đã lập kỷ lục về nhiệt độ cao nhất trong hơn 100 năm nay. Sự tương phản thực sự rất lớn và không có gì lạ khi một số người nói đùa trên Internet rằng Tân Cương đổ tuyết, còn chúng ta vẫn đang phải vật lộn trong lò cao, quả tình không kham nổi. Về việc tuyết rơi bất thường ở Tân Cương, một nhà chuyên môn giải thích là do đợt không khí lạnh mạnh ở Siberia di chuyển xuống phía Nam. Tuy nhiên, dù lý do là gì đi nữa, thì diện hôn của Sa Đao Nhân đã trở thành sự thật. Điều này khiến mọi người càng chú ý hơn đến một sấm ngữ khác của Sa Đao Nhân. Đại hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Trong một sấm ngữ khác, Sa Đao Nhân nói tập đoàn băng hồng thuyền trầm, hoại nhân phong tuyệt diệt, hảo nhân hàm oan đắc tuyết, thì ông ấy sẽ đến thu tiền. Thời gian là lúc nào? Sa Đao Nhân nói nếu không là tháng chạp năm nay thì là sang năm. Qua năm sau mà nói không chuẩn thì tặng giao không cần lấy tiền. Thật trùng hợp, không chỉ mình xa đau nhân, nhà tiên tri nổi tiếng người Anh Rod Hamilton Parker cũng đưa ra dự đoán táo bạo cho khoảng thời gian đặc biệt này. Vào ngày 1 tháng 9, Parker đã có một tuyên bố kinh ngạc trên kênh YouTube của mình rằng Tôi nghĩ chúng ta hiện tại đang ở đúng thời khắc phi thường phi thường then chốt nếu bạn theo dõi dự ngôn của tôi, bạn sẽ nhớ rằng tôi đã từng nhiều lần nói rằng Trung Quốc sẽ phát sinh một sự biến đổi. Tôi đối với việc này đã đàm luận rất nhiều liên quan đến việc nó sẽ dùng phương thức nào để phát sinh, nó sẽ phát sinh như thế nào. Tôi tin rằng dự trắc một sự tình thời gian nào sẽ phát sinh là một chuyện rất khó đối với tất cả các nhà dự trắc mà nói, đều là một chuyện rất khó. Nhưng hiện tại đây là một thời gian phi thường then chốt. Parker nói, mọi người sẽ thấy một trường chuyển biến hoàn toàn ở Trung Quốc nội trong 10 năm nữa. Nhưng khởi đầu của chuyển biến đó sẽ phát sinh rất nhanh. Vào khoảng đầu năm 2023, cuối năm 2022, và tôi cảm thấy nó thật sự đã cách chúng ta rất gần. Parker còn nói rằng, trường chuyển biến này cũng đặc biệt quan trọng đối với tương lai của Đài Loan và Tây Tạng. Vậy thì trường chuyển biến này sẽ phát sinh dưới hình thức gì đây? Barker nói rằng những người bị kìm nén thời gian dài cuối cùng sẽ ngừng im lặng. Họ sẽ dũng cảm tràn ra đường phố, đến đâu cũng dán những biểu ngữ truy cầu tự do, ví như bất tự do vô nên tử, không có tự do chết cũng không yên. Hào khí này xem ra rất to lớn, có thể nào là nói tại Trung Quốc sẽ phát sinh một cuộc cách mạng máu từ dưới lên trên. Kỳ nhân Barker Có thể rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi Ông bắt này dựa vào điều gì để đưa ra những dự trắc? Và liệu những dự ngôn của ông ấy có đáng tin cậy hay không? Barker 68 tuổi khá nổi tiếng ở Vương quốc Anh, nhưng điều khiến ông thực sự lọt vào mắt công chúng toàn cầu là lời cảnh báo sớm của ông vào năm 2017 rằng một đại dịch sẽ càng quét thế giới vào năm 2019. Khi Covid-19 tấn công toàn thế giới, ông Barker cùng thần đồng Ấn Độ Anand và nhà dự ngôn người Malaysia Dato' Anthony Trịnh đã trở thành những nhà dự ngôn đương đại đáng tin cậy. Mọi người đều biết rằng phương pháp dự trắc của Anna là thông qua thuật chiêm tinh về đà của Ấn Độ. Phương pháp này đã được lưu truyền tại Ấn Độ hàng ngàn năm, lớn từ tương lai vận thế quốc gia, nhỏ từ vận khí cá nhân đều có thể tính toán. Còn Dato Anthony Trịnh là dựa vào nghiên cứu kinh dịch và bát quái thông qua toán quái mà đưa ra dự trắc. Còn bác cơ khác với họ, bác cơ nói, bản thân ông từ nhỏ đã không giống người khác. Giác quan thứ sáu của ông rất chính xác. Khi lớn lên, ông đắc được một loại năng lực thông linh nào đó, chính là có thể nhìn thấu hòa diện của tương lai. Đây có thể chính là công năng túc mệnh thông mà rất nhiều người đã biết. Có thể biết được tương lai và quá khứ của bản thân mình và người khác. Nếu công năng này được vận dụng tốt, nó tương đối chuẩn xác vì các phương pháp khác phần đa là suy toán. Còn công năng này thì giống như xem phim vậy, có thể nhìn rất rõ ràng. Barker liên tục trong nhiều năm, vào dịp cuối mỗi năm hoặc đầu năm, đã công bố những dự trắc của mình về các sự kiện lớn sẽ phát sinh trong năm mới. Một số dự ngôn chuẩn tới mức chắc chắn sẽ khiến bạn dừng tóc gáy. Ví dụ, ngay từ cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, rất nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới đương thời đều nói rằng cuộc bầu cử thăm dò cho thấy ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton sẽ dễ dàng thắng cử với ưu thế tuyệt đối. Vào thời điểm đó, chỉ có tiên sinh Parker công khai đứng lên và nói rằng người thắng cử nhất định là Trump. Ông Parker khá tự tin, có lực chịu đựng rất kiên cường, ngay cả khi bị người ta chỉ trích trên mạng, ông vẫn không thay đổi lập trường của mình. Kết quả là cuộc tổng tuyển cử năm 2016 kết thúc, rất nhiều người đã đập vỡ kính của mình, còn tiên sinh Barker chỉ vô tư cười xòa như tiếu ngạo giang hồ. Sau đó, Barker đưa ra dự ngôn của Australia, ông nói Một thảm họa tự nhiên siêu lớn sẽ phát sinh ở Australia vào năm 2019 và nó sẽ kéo dài ít nhất một tháng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn thế giới. Kết quả là vào tháng 9 năm 2019, một trận cháy rừng khủng khiếp bất ngờ bùng phát ở Australia. Trường đại hỏa bùng phát trong nhiều tháng, thiêu rụi 6 triệu hecta rừng, giết chết 3 tỷ động vật, tạo thành ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi sinh thái của trái đất. Đối với dự trắc về Covid, chúng tôi sẽ không nhắc lại, vì Barker chính là nhờ dự trắc này mà được rất nhiều người xưng tụng là nhà tiên tri. Một dự ngôn khiến người ta kinh ngạc khác của Barker chính là cuộc chiến Nga-Ukraine – ngay từ cuối năm ngoái, Barker đã nói rằng Nga sẽ xâm lược Ukraine vào năm 2022. Kết quả là vào ngày 24 tháng 2, cuộc chiến Nga và Ukraine bắt đầu. Hơn nữa, 12 ngày trước khi bắt đầu cuộc chiến Nga-Ukraine, Barker đã dự đoán xu hướng của cuộc chiến. Barker nói rằng toàn bộ châu Âu sẽ tham gia vào cuộc chiến. Một số cường quốc châu Âu như Anh, Đức và Pháp sẽ hỗ trợ Ukraine và người Ukraine sẽ ngoan cường đề kháng. Tuy nhiên, cuộc chiến sẽ không kết thúc sớm như người ta mong đợi, sẽ kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Hiện tại chiến tranh đã trôi qua được nửa năm, quay đầu lại mà nhìn, không khó để nhận thấy rằng đại bộ phận các dự trắc của Bắc Cơ đều chuẩn xác. Còn về thời gian kết thúc của chiến tranh, chúng ta chỉ có thể sau khi chiến sự kết thúc mới có thể kiểm chứng. Ngoài ra, Bắc Cơ đã dự ngôn vào đầu năm 2022 rằng một đại sự gì đó sẽ phát sinh ở Anh trong năm nay. Kết quả là Điều này đã xảy ra cách đây không lâu. Đó là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã tạ thế. Vào đầu năm nay, Parker đã nói rằng ông nghĩ có vấn đề xuất hiện trong thân thể của nữ hoàng. Dù gia đình hoàng gia không tuyên bố với ngoại giới, mà là Parker thông qua thông linh mà biết được chuyện này. Đến đây không thể không cảm thán, Parker khi dự ngôn, khác với các nhà dự ngôn khác chỉ nói mơ hồ, còn ông thường đề cập tinh chuẩn tới quốc gia, địa khu, thậm chí cá nhân – hoặc là vì có một số sự kiện nào đó mà ông nhìn thấy đặc biệt rõ ràng. Cũng chính vì thế mà ông đặc biệt tự tin. Vậy vào năm 2022, Barker còn đưa ra dự ngôn nào khác để theo dõi? Liên quan đến thế cục chính trị Hoa Kỳ, Barker tin rằng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa trên chính trường Hoa Kỳ vào năm 2022. Barker dường như đặc biệt không tán thành Biden, cho rằng nhiệm kỳ của ông có thể kết thúc trước cuối năm 2022 ngay cả khi Biden qua được năm 2022, ông ấy cũng sẽ không hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm của mình. Mặc dù ngoại giới cảm thấy Biden có thể rời chức sớm vì nguyên nhân sức khỏe, nhưng khả năng xác thực, theo Barker nói, là Biden sẽ bị đảng Dân Chủ bỏ rơi. Y thực chúng ta đã có thể thấy trước những dấu hiệu của phần dự ngôn này. Một thời gian trước, Biden đã bị CNN và các phương tiện truyền thông cánh tả khác phê phán dữ dội, phê bình ông ta 2 năm chấp chính kinh tâm khủng bố Cuộc bầu cử trung kỳ của nước Mỹ năm 2022 đối với đảng Dân Chủ mà nói sẽ là một thảm họa. Đảng Dân Chủ có khả năng mất nhiều ghế tại Thượng viện và Hạ viện. Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số ghế và đảng Cộng Hòa sẽ có một ngôi sao chính trị nữ da màu xuất hiện. Cô ấy rất mạnh, có thể thách thức Trump vào năm 2024 và có thể thành lập một siêu liên minh với Trump và thống đốc Florida DeSantis. Có vẻ như trong khi Trump vẫn chưa công bố ý định tranh cử vào năm 2024, Barker dường như đã biết vào đầu năm nay rằng Trump sẽ có một lần nữa tái xuất. Theo quan điểm của Barker, năm 2024 xác thực là một năm rất đặc biệt. Một sự kiện lớn sẽ phát sinh trong năm đó. Phương Đông và phương Tây sẽ đạt đến điểm cân bằng về sự chế hành lẫn nhau. Liên quan đến vấn đề kinh tế, Barker cho rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng sẽ ngày càng trở nên nổi cộm và ngày càng có nhiều hiện tượng gián đoạn năng lượng, ngay cả những thành phố lớn như New York hay Chicago đều có khả năng xuất hiện tình huống mất điện trên diện rộng. Ngoài ra, lạm phát có tính toàn cầu sẽ tiếp tục vào năm 2022. Nền kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu tương đối tốt vào năm 2022, nhưng cuối năm sẽ sụt giảm. Lý do sự sụt giảm có liên quan đến thế cục ở eo biển Đài Loan. Nếu hai bên xảy ra chiến tranh, Hoa Kỳ tất yếu sẽ can dự và thương mại Mỹ-Trung tất yếu sẽ bị ảnh hưởng. Về dịch bệnh, Parker nói rằng virus sẽ không kết thúc quá sớm và thậm chí sẽ cùng đồng tồn với con người. Hiện tại xem ra xác thực như vậy, ở bên ngoài Trung Quốc đại lục, quan điểm về việc cùng tồn tại với Covid cơ bản đã được chấp nhận. Các quốc gia đang dần dần bỏ phong tỏa. Các trường hợp mới phát hiện không còn được gọi là địch. Covid đa phần đã được xem như là bệnh cúm. Tại Trung Quốc đại lục, tình huống cũng giống như vậy. Mặc dù các nhà chức trách đã áp dụng chính sách không Covid, nhưng virus vẫn đang ngày càng phát triển và hoàn toàn chưa có kết thúc. Liên quan đến khí hậu cực đoan, Barker tin rằng thiên khí năm 2022 sẽ chỉ khắc nghiệt cực đoan hơn những năm trước. Ông thậm chí còn dự đoán rằng trái đất có thể tiến nhập vào một thời kỳ tiểu băng hà. Mùa hè năm nay, một số tỉnh và thành phố ở châu Âu và Trung Quốc đại lục bị ảnh hưởng bởi cái nóng chưa từng có. Mà người ta từng nói, mùa hè càng nóng thì mùa đông càng lạnh. Mùa đông này sẽ là mùa đông lạnh siêu cấp. Mọi người đợi vài tháng nữa có thể kiểm nghiệm Vậy liệu dự ngôn của Barker có 100% chuẩn xác không? Barker cho biết, những dự ngôn của ông không có hiệu lực trường kỳ bởi vì thế gian vạn sự đều là vạn biến trong nháy mắt. Những sự tình tương lai cũng có thể được cải biến tùy theo thiên ý ở tầng cao hơn. Mà ông cũng tùy thời điểm nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau mà bổ sung cập nhật. Kỳ thực, điều này cũng khó lý giải. Chúng ta hiện tại nghĩ muốn dự trắc thời tiết của 3 năm sau đều không nhất định chuẩn xác cần tùy thời điểm mà điều chỉnh. Các nhà dự ngôn dự trắc những đại sự kiện tương lai trong một năm hoặc xa hơn, có thể có sai số, điều đó cũng có thể lý giải. Cuối cùng tôi xin nói một chút về cảm nhận nhỏ của bản thân. Theo tôi thấy, sự tồn tại của dự ngôn là bởi thần Phật từ bi với con người. Cho con người có cơ hội phản tư từ ngã, tự ngẫm lại bản thân, su cát tỷ hung, cũng đồng thời giúp con người có thể phứt bỏ những dục vọng hư ảo của bản thân minh bạch rằng trong u minh tự có thiên ý, có thể dùng tâm thái kiền thành và khiêm tốn để sống giữa thiên địa, thuận theo thiên ý mà thực hành.